mỏ vang mỏ vang bao pha cứ mười miếng khách trên bát mắt trăm hoa đua nở dưới cành bay cầm thú bi thương mọi nơi ta theo ngược nước đùa bơi vây vùng trên nam tùng gió rung lác đác đỉnh sơn non ta chất treo leo sông thương nước chảy trong khơi đồng nắng ao cá chợ bờ tam cờ tình là cô chơi tam cờ đồng kia đến chợ mới chợ dầu cây thị tam thanh nhất nhị cô vào xa đông cuồng tuần quán ba good. de lòng bao có dâng sầu lùng tiến trình sông xa thủy tiên thủy tiên canh trắng nhìn vàng cô dâng sầu bấy hoàn toàn sầu thái đường lịch sử có thừa cô dâng sầu bát sầu vừa lòng ngay hoa chanh hoa chanh tô bé trên cây cô dâng sầu cứu vỗ tay sầu cười hoa cúc vàng là hoa thơm tươi có dân sầu mười chính hiệu bò ba तेरे bình rượu tâm miên đủ ba bò cơm lam thịt tình kế chua măng bầu chua măng bầu thôi độc mộc đua nhau bè tay vượt ngàn trùng thăng cái gánh con chữ ầm ầm ầm nước nước chảy đà mòn chữ ầm ầm ầm nước nước chảy đà mòn ý nghe tiếng vườn du con buồn sầu ngoài cây cao âm thầm điểm lệ tiếng gà rừng gợi sáng tanh năm hái hoa dây qua trên cành